Ok, đúng không ạ? À? Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu về vấn đề khi quyền lợi để chúng ta hợp tác với chương trình Fortune như thế nào. Với chương trình à, quyền lợi hợp tác với song Fortune Global này thì đây là một cái chương trình được gọi là chúng ta xây dựng cộng đồng à, để tạo nên một cái giá trị cho đồng tiền điện tử để cùng nhau hưởng lợi chứ không phải là một chương trình đầu tư à, chúng ta bỏ tiền vào đây để chúng ta ngồi nhận lãi hay được à, nhận à, ABCD không phải như thế mà đây là một chương trình xây dựng cộng đồng à, thật sự rồi như vậy thì bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu nó như sau nếu nói về xu hướng thì chúng ta phải hiểu được cái xu hướng xu hướng nó rất là quan trọng xu hướng là một trong những nền tảng của cả thế giới đó là sự tiến bộ của nhân loại cho nên cái xu hướng mà chúng ta cần phải biết từ xưa đến giờ nó được gọi là doanh nghiệp tài chính khối tập trung có nghĩa rằng là với cái doanh nghiệp tài chính khối tập trung này tất cả mọi người tham gia đều phải chuyển tiền về cho ông chủ ông chủ là người giữ tiền ổng là người chủ động còn chúng ta là người bị động cho nên rủi ro nó lên tới 99 phần trăm và đó là lý do tại sao trong suốt hơn 10 năm nay ở tại Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới rất là nhiều công ty tài chính lừa đảo phải không ạ lúc đầu à, thì bắt đầu là chưa đâu nhưng mà khi cái lượng cộng đồng lớn rồi bắt đầu là sẽ up web up sàn thế là coi như là không còn đâu để nhìn thấy nữa thế là ông chủ đã ôm một số tiền lớn khổng lồ mà coi như cao chạy xa bay nhưng bắt đầu năm 2020 người đầu tiên trên thế giới này tên là Lado gốc người Do Thái đang sống tại Mỹ đã nghĩ ra và sáng lập ra một cái thuật ngữ được gọi là for sale và với thuật ngữ này đó là DeFi tức là doanh nghiệp tài chính khối không tập trung hay còn gọi là phi tập trung có nghĩa là chúng ta sẽ không chuyển tiền về cho ông chủ nữa và đồng tiền này là cộng đồng từ hưởng lợi với nhau cho nên rủi ro bằng không như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã hiểu được thế nào là doanh nghiệp tài chính khối tập trung và thế nào là doanh nghiệp tài chính khối không tập trung à, để chúng ta lựa chọn như vậy điều đó đã chứng minh qua một cái tam giác vàng như sau nguyên tắc của đồng tiền điện tử nào cũng vậy hết kể cả đồng tiền điện tử cho này cũng cần một cái lượng cộng đồng lớn thì giá trị của đồng tiền điện tử nó mới tăng nó giống như vàng nếu như tất cả thế giới này đều ra tiệm vàng để mua vàng thì vàng nó lên là như là à, như bảo nhưng nếu mà tất cả mọi người đều cầm vàng ra tiệm vàng để bán thì chắc nó sẽ xuống đúng không ạ à? thì đồng tiền điện tử nó cũng như vậy luôn cho nên nó sẽ có những cái thời điểm lên thời điểm xuống và sau đó nó lại lên tiếp à, quy chung cuối cùng nó vẫn là đi lên và đối với ông chủ ví của token Pocket này, với for sale này là ông Lado, ông cũng cần một cái lượng cộng đồng lớn để giao dịch cái ví của ông, để ông hưởng lợi từ cái phí giao dịch. Đúng không ạ? Rồi cộng đồng chúng ta thì nắm bắt được cái xu hướng tiền điện tử, bắt đầu chúng ta cùng nhau mua để chúng ta để dành, để chúng ta bán khi nó có giá cao. Hoặc là nếu chúng ta nghèo thì chúng ta cùng nhau chia sẻ để chúng ta xây dựng cộng đồng để làm gì? Để chúng ta hưởng được cái lợi đó. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy được với cái for sale này là đem đến lợi ích cho cộng đồng ông chủ cũng đồng trong cũng có lợi rồi ông chủ ví cũng có lợi và cộng đồng cũng có lợi tất cả chúng ta đều có lợi hết như vậy thì ngày hôm nay à, chúng ta đã hiểu được cái giá trị này thì đây là một cơ hội để chúng ta thoát nghèo à, phải mà rồi như vậy thì khi mà tham gia với chương trình for sale này chỉ có hai điều kiện duy nhất mà thôi điều kiện thứ nhất là chúng ta tham gia ở cái cấp 1 là 450 đồng tròn để chúng ta có một ID chúng ta trở thành thành viên bảo đầu chúng ta hưởng quyền lợi tuy nhiên cái giá tròn này thì nó tùy theo cái giá thị trường khi mà chúng ta tham gia à, có khi nó quy ra tiền Việt Nam nó nó ít hơn ngày hôm qua nhưng có khi quy ra tiền Việt Nam nó lại cao hơn ngày hôm qua là do giá thị trường như vậy này sau khi mà chúng ta tham gia cấp 1 rồi thì chúng ta được quyền nâng cấp lên cấp 2 hoặc cấp 3 cấp 4 Tuy nhiên với chương trình của Foxtron là tất cả mọi người trên thế giới này đều phải tham gia từ cấp 1 rồi nâng cấp lên 2, 3, 4, 5 đến 15 cấp. Chứ không có phải như là chương trình đầu tư là chúng ta vào, chúng ta có thể bỏ tiền ra chúng ta đầu tư ngay cấp 5, cấp 10 mà chúng ta bỏ qua những cái cấp thấp hơn. Điều đó không phải. Ở đây là tất cả mọi người đều phải tham gia từ cấp 1 trở lên. Đó được gọi là xây dựng cộng đồng. Yếu tố thứ hai là chúng ta chung tay xây dựng cộng đồng cùng thịnh vượng. Có nghĩa là, là chúng ta là một trong những người xây dựng cái nền tảng quốc tế à, gây quỹ cộng đồng thế hệ mới có nghĩa là đây là chương trình dành cho tất cả mọi người cho tất cả mọi đối tượng trong xã hội thay vì tài chính thì thường thì dành cho giới trung lưu và thượng lưu nhưng với cái chương trình của Forsell năm 2020 ra đời thì đây là một cái chương trình dành cho tất cả mọi đối tượng ở trên thế giới người ta chỉ cần bỏ ra 15 đô thôi và ở tại Việt Nam chúng ta chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn thôi là chúng ta đã tham gia được cái chương trình này rồi như vậy thì 450 đồng trong là so với giá hiện nay thì nó tầm khoảng cỡ 380.000 Việt Nam đồng. Tất cả phí luôn chúng ta mua từ sàn về thì nó tầm khoảng ở giá đó. Thì chúng ta cũng có thể là thoát nghèo được. À, cho nên đây là một cơ hội dành cho người nghèo để thoát nghèo. Và với chương trình của Foxconn chỉ có hai điều kiện duy nhất cho nên nó rất đơn giản làm việc hiệu quả cao và giúp chúng ta có một cái thu nhập không giới hạn. À, như thế nào là không giới hạn? Bắt đầu chúng ta tìm hiểu như sau. Đầu tiên chúng ta đến với chương trình Foxconn là chúng ta sẽ tải cái ví token pocket của ông chủ Lado về trên cái điện thoại của chúng ta. Sau khi chúng ta tải cái ví về rồi thì bắt đầu lúc này chúng ta lên trên sàn quốc tế chúng ta mua đồng tròn về hay bất kỳ một người nào bán đồng tròn thì chúng ta mua chúng ta đưa về ví. Sau đó chúng bắt đầu chúng ta kích hoạt tham gia là chúng ta có ID và trở thành thành viên và chúng ta hưởng quyền lợi. Như vậy ở cái cấp 1 X3 này là tương đương 100 đồng tròn. 100 đồng tròn ở cấp 1 X3 này nó tầm khoảng có vài chục ngàn khoảng cỡ là tầm khoảng là bảy tám chục ngàn Việt Nam đồng thôi chứ không có nhiều phải không à? rồi tiếp tục là ở cấp 1 ít 4 nó cũng tương đương là 100 đồng tròn phải không ạ như vậy thì chúng ta thấy được là khi ở 100 đồng tròn này thì đặc biệt là ở cái cấp 1 này nó cũng là ít 4 à, tiếp tục sau đó chúng ta lại kích hoạt thì chúng ta kích hoạt ở một cái cấp độ tiếp theo đó là cấp 1 ít gold là tương đương 200 đồng tròn như vậy thì à, khi mà chúng ta tham gia vào à, 400 à, đồng tròn thì chúng ta đang ở ba vị trí à, chúng ta đang ở ba vị trí ở vị trí thứ nhất đó là x3 vị trí thứ hai đó là x4 vị trí thứ ba đó là x gold tổng cộng là 400 đồng tròn cộng với phí khoảng 36 đồng tròn nữa thì tổng cộng hết 436 đồng tròn. Như vậy trong ví chúng ta sẽ còn dư lại 14 đồng tròn. Sau khi chúng ta có ba vị trí này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ hưởng cái quyền lợi. Thì cái quyền lợi của cấp 1X3 là dành cho bảo trợ chúng ta giới thiệu F1. Cái người mà do chúng ta giới thiệu được gọi là F1 thì chúng ta được hưởng 100%. Thì với cái X3 này nó có ba vị trí. Rồi với cái X4 thì chúng ta cũng hưởng được tròn rơi toàn cầu à, là 100% gồm có 6 vị trí và với cái X gold thì chúng ta sẽ hưởng được à, tầng 1 thì chúng ta à, tầng 2 chúng ta hưởng 20%, tầng 3 hưởng 30%, tầng 4 chúng ta hưởng 50%, tổng cộng 3 tầng chúng ta hưởng 100% hệ thống. Rồi, như vậy thì cái quyền lợi của chúng ta như thế nào? Ví dụ như ở X 3 khi chúng ta giới thiệu một người tham gia vào, người đó được gọi là F1 của mình do mình giới thiệu. Thì người này tham gia vào thì ở cái x3 này vị trí này chúng ta sẽ nhận được 100 đồng tròn về ví của mình ngay và liền luôn đó được gọi là 100% và cái người à, thứ nhất này họ cũng đang đứng ở vị trí cấp 1 x4 và họ cũng đang đứng ở vị trí cấp 1 x gold giống như chúng ta sau đó chúng ta giới thiệu được người thứ hai thì người thứ hai này thì họ cũng đang đứng ở vị trí cấp 1 x3 thì chúng ta sẽ nhận được 100 đồng tròn của người thứ hai này và người thứ hai này cũng đang đứng ở vị trí X4 và đang đứng ở vị trí X0 thì lúc này chúng ta chưa được hưởng quyền lợi của hai người này tuy nhiên ở cái X3 này nếu chúng ta giới thiệu người thứ ba thì chúng ta không được hưởng vì người này là dành cho cộng đồng như vậy ở X3 là chúng ta hưởng quyền lợi từ cái người giới thiệu của mình được gọi là F1 vậy thì cứ ba chúng ta giới thiệu ba người thì chúng ta được nhận tiền hai người còn một người là dành cho cộng đồng và tất cả mọi người đều như nhau vậy hết vì đây là chương trình xây dựng cộng đồng cho nên có những người vào đây họ chưa làm gì hết họ chưa mời được ai hết nhưng họ vẫn nhận được đồng tròn là từ ở cái người thứ ba của những người khác mời vào thì cái người mà chưa làm thì họ lại được nhận cái đồng tròn này như vậy thì đó là một trong những là cái khích lệ là chứng minh được đây là xây dựng cộng đồng thật đó mà chưa làm mà vẫn nhận được đồng tròn rồi tiếp theo thì cái người thứ ba này à, với cái ít ba này đó là theo hệ mặt trời có nghĩa là chúng ta giới thiệu bao nhiêu người cũng được hết chúng ta giới thiệu về càng nhiều chừng nào thì chúng ta nhận được nhiều tròn chừng đó và à, được gọi là hệ mặt trời rồi ở x4 này thì chúng ta sẽ nhận được cái tròn rơi toàn cầu này tròn rơi toàn cầu này chúng ta sẽ nhận được người thứ nhất người thứ hai và người thứ ba và chúng ta cũng nhận là ba người tuy nhiên ở cái người thứ tư này thì chúng ta cũng không được nhận như vậy ở x4 này gồm có 6 vị trí thì trong đó chúng ta nhận 3 vị trí còn 3 vị trí là dành cho toàn cầu và đặc biệt với cái chương trình à, X4 này thì chúng ta sẽ nhận cái quyền lợi này theo cái cấp hiện tại chúng ta ở cái cấp danh hiệu à, cấp độ nào thì chúng ta hưởng quyền lợi ở cấp độ đó à, nó rất là đặc biệt mà hưởng 100% theo cấp độ luôn ví dụ như chương trình của X4 này à, của cái cột mà X4 này chúng ta hưởng lợi thì khi mà chúng ta tham gia vào đây chúng ta sẽ hưởng quyền lợi từ những người do mình giới thiệu ra hoặc là những người dưới mình họ giới thiệu ra ngoài ra chúng ta còn hưởng được luôn cả những người tuyến trên của mình khi họ nâng cấp à, chúng ta cũng được hưởng luôn và chúng ta cũng được hưởng luôn cả những người tuyến bản ở trong nước và chúng ta hưởng luôn cả những tuyến bản ở quốc tế luôn giống như thành cũng nhận được rất nhiều từ những hệ thống quốc tế mình chẳng biết họ họ tham gia trước mình luôn phải mà và họ đang ở những nước ngoài và họ nâng cấp lên thành cũng được nhận đồng tròn của họ à, rất là đặc biệt phải không ạ như vậy thì với cái bốn này là nó xoay theo kim nhận theo kim đồng hồ có nghĩa là theo cái vòng tròn đến lượt người nào người đó nhận nhận xong rồi thì tới người khác nhận và tiếp tục đến lượt mình mình nhận nữa đó nó rất là đặc biệt cái điểm đó rồi đối với chương trình của icon thì chúng ta hưởng quyền lợi như thế nào cái người thứ nhất họ giới thiệu ra cái người của họ thì khi cái người thứ nhất là do mình giới thiệu thì họ giới thiệu ra mối quan hệ của họ tham gia vào thì cái người này sẽ đặt nằm ở ở tầng thứ hai của mình nhưng nó là sẽ là tầng thứ nhất của người thứ nhất này đúng không ạ à? như vậy khi mà lọt vào ở tầng thứ hai này thì chúng ta sẽ nhận được 20 phần trăm chúng ta lấy 200 đồng tròn này chúng ta nhân cho 20 phần trăm như vậy thì cứ có một người lọt vào cái vị trí ở tầng 2 này thì chúng ta sẽ nhận được là 40 đồng tròn và cứ lọt vào một người nào thì chúng ta nhận được người đó à, chứ không phải là đợi đủ mới nhận cứ có người nào vào là chúng ta nhận được ngay về liền về ví mình luôn như vậy tổng cộng ở tầng thứ hai này nếu chúng ta nhận hết ở tầng thứ hai này sẽ có bốn người và bốn người nhân cho 40 đồng tròn thì chúng ta sẽ nhận được là 160 đồng tròn và tiếp tục cái người ở tầng thứ hai này họ sẽ giới thiệu được cái mối quan hệ của họ và khi cái mối quan hệ họ tham gia họ cũng kích hoạt cấp 1 của x3 x4 sau đó họ kích hoạt cấp 1 x gold khi họ kích hoạt cấp 1 x gold thì họ ở nằm ở tầng thứ ba thì chúng ta được hưởng 30 phần trăm chúng ta lấy 200 đồng tròn chúng ta nhân cho 30% này chúng ta sẽ nhận mỗi một người được 60 đồng tròn như vậy ở cái tầng thứ ba này nếu chúng ta nhận hết của cái tầng thứ ba này tổng cộng chúng ta có 8 người 8 người này chúng ta nhân cho mỗi người 60 đồng tròn thì chúng ta nhận tổng cộng về là 480 đồng tròn rồi cái người ở tầng thứ ba này họ cũng sẽ giới thiệu ra cái người ở tầng cái mối quan hệ của họ và mối quan hệ ở tham gia họ cũng kích hoạt cấp 1 x3 cấp 1 x4 sau đó họ kích hoạt cái cấp 1 x0 như vậy lúc này cái người này sẽ nằm ở tầng thứ tư của chúng ta thì tầng ở thứ tư này chúng ta sẽ nhận được là 50 phần trăm chúng ta lấy 200 đồng tròn chúng ta nhân cho 50 phần trăm chúng ta sẽ nhận được 100 đồng tròn trên một người như vậy ở tầng thứ tư này gồm có 16 người chúng ta sẽ nhận 14 người còn hai người dành cho cộng đồng 14 người này mỗi người 100 đồng tròn chúng ta sẽ nhận về là 1.400 đồng tròn như vậy riêng ở ô cấp 1 x này chúng ta sẽ nhận tổng cộng về là 2.040 đồng tròn và cộng với là 200 đồng tròn ở bên X3 nữa thì chúng ta nhận về là 2.240 đồng tròn. Rồi, như vậy là đến với chương trình Foxton, chúng ta lại được tặng một cái loại đồng tiền là FRX. Và đồng tiền FRX này chuẩn bị lên sàn quốc tế và đồng FRX này là của chủ ông chủ của Lando luôn. Chủ ông Lando là chủ của dự án For Sale và chủ luôn cả viết tốc cần có kép và chủ luôn của đồng tiền FRX này và là đối tác hợp tác với ông chủ Justin Sun của đồng tròn luôn. Và đồng FRX này hiện nay cứ một ngày là giảm đi 1%. Hiện nay chúng ta tham gia vào trong ngày hôm nay vẫn còn được nhận được là trên 1.200 đồng FRX này. Và à, khi nó lên sàn quốc tế nó sẽ tương đương giá với đồng tròn luôn. Phải không ạ? Rồi, như vậy thì chúng ta đến với chương trình Fortune Call chúng ta chỉ cần tuyển được hai người làm việc thôi không cần nhiều hai người hợp tác nghiêm túc với mình làm việc bắt tay làm việc với mình hai người này mỗi người họ sẽ tìm tuyển ra cho họ đi tìm ra hai người làm việc nữa và cứ như thế là chúng ta thành công đỉnh cao bởi vì chỉ có hai điều kiện duy nhất một là chúng ta tham gia thành viên hai là chúng ta xây dựng cộng đồng mà xây dựng cộng đồng ở Forsen chúng ta chỉ cần có hai người thôi là chúng ta thành công mỹ mãn rồi phải không ạ tuy nhiên cái độc đáo ở cái Xcode này nếu giả sử bây giờ cái người thứ nhất họ vào họ chưa có mời được người nào hết nhưng mà cái người tuyến trên đó, họ mời được thì tự động nó gắn ở dưới cái người thứ nhất này thì cái người mà được gắn ở dưới đó gọi là F0 đó, họ phát triển ra thì cái người thứ nhất này vẫn nhận được tiền bình thường vì cái equal này là vô điều kiện miễn sao có người dưới bạn là bạn được nhận tiền chứ nó không bắt bạn phải tuyển người bạn không tuyển được người nào trong cái con này hết nhưng ở trên thả người xuống người đó phát triển ra bạn vẫn nhận 100% hết luôn nằm ở tầng 2 vẫn nhận 20% 4 người nằm ở tầng 3 phát triển là tầng 3 vẫn nhận 30% 8 người nằm ở tầng 4 vẫn nhận 50% của 14 người giống y như người tuyển đây là một trong những cái rất đặc biệt à, rất là đặc biệt gọi là không có à, một điều kiện nào hết rồi tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái thu nhập không giới hạn ở tặng for sale này như thế nào phải không ạ ở for sale này đặc biệt với cái x3 này và khi cái x3 này á, là cái vòng 1 của x3 là chúng ta sẽ hưởng được quyền lợi trên người F1 và từ cấp 1 là chúng ta hưởng được 100% và chúng ta hưởng lên tới cấp 15 cũng 100% luôn như vậy khi mà chúng ta chỉ cần có một người F1 nâng cấp lên cấp 15 chúng ta đã nhận trên 1 triệu đồng tròn rồi và chúng ta càng có nhiều F1 nếu giả sử chúng ta có hai F1 thì chúng ta đã nhận được là 2 triệu 200 ngàn đồng tròn rồi phải không ạ đó mới là vòng thứ nhất thôi phải không ạ như vậy là khi mà có F1 nâng cấp lên thì đồng nghĩa chúng ta sẽ nhận nhưng mà đặc biệt của chương trình for sale là chúng ta được nhận lặp lại đến N vòng ví dụ như là bạn lên tới cái cấp 1 à, bạn đang ở cấp 1 bạn nhận hết cấp 1 rồi thì nó lại tái lại bạn nhận tiếp vòng 2 của cấp 1 vòng 3 cấp 1, vòng 4 cấp 1 ngắn. Như vậy thì ở cái ba này nó có 15 vòng, à, 15 cấp, phải mà từ cấp 1 đến cấp 15 mà cấp nào bạn nhận đầy rồi nó cũng quay lại cho bạn nhận tiếp nữa. Có nghĩa là đến N vòng luôn. Như vậy là số lượng tron của X3 này là không có giới hạn, không có quy định nằm ở bao nhiêu số hết. Bạn làm càng giỏi thì bạn nhận về càng nhiều. Ok. Rồi X4 phải không ạ? À? Rồi đó là vòng lặp lại. Rồi đối với X4 thì bạn nhận là tròn đôi toàn cầu. Với số lượng tròn đôi toàn cầu này, bạn nhận từ cấp 1 cũng là 100%, lên tới cấp 15 cũng là 100%, tương đương 1 triệu 097 à, ngàn đồng. Như vậy thì với cái X4 này, khi mà bạn có một thành viên, bất kỳ một thành viên ở quốc tế, ở trong nước, tuyến trên hay tuyến dưới của bạn, mà họ nâng cấp lọt vào cái vòng vòng nào thì bạn được hưởng cái vòng đó và lên tới cấp 15 chỉ cần có một người lọt vào thôi là bạn đã nhận được là 1 triệu 097 ngàn đồng tròn rồi và nó cũng là lặp lại cái vòng thứ hai vòng thứ ba vòng thứ tư vòng in n vòng luôn như vậy thì ở X4 này số lượng tròn bạn nhận cũng không có giới hạn luôn ok tiếp tục tới là cái Xgon Xgon đặc biệt như chúng ta đã à, xem qua vừa rồi là Thành đã nói rất kỹ về cái code để chúng ta nhận được 3 tầng mà lên tới 100%. Như vậy thì 3 tầng mà chúng ta đã nhận, có 30 người mà chúng ta đã nhận được lên tới 100% rồi. Thì nó số lượng con này nó rất là nhiều, đúng không ạ? À? Thay vì chúng ta nhận 100% lên tới mấy chục ngàn người chúng ta mới nhận hết 100%. Nhưng ở đây có 30 người chúng ta đã nhận hết 100% rồi. Đó là sự khác biệt. Số lượng ít người mà chúng ta nhận nhiều thì đồng nghĩa là chúng ta sẽ nhận về nhanh phải không ạ rồi như cái à, cấp 1 thì chúng ta đã biết rồi vị trí cấp 1 là chúng ta kích hoạt 200 đồng tròn chúng ta sẽ nhận về số lượng tròn là 2040 đồng tròn sau đó chúng ta trích ra 400 đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 2 như vậy là số tròn dư, dư của chúng ta là 1840 đồng tròn chúng ta vẫn còn dư rồi khi mà ở cấp 2 chúng ta nhận về là 4080 đồng tròn chúng ta trích ra 80 đồng 800 à, đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 3 như vậy là số lượng tròn ở ô cấp 2 này chúng ta vẫn còn dư là 3.280 đồng tròn Và ở cấp 3 này chúng ta sẽ nhận về cái ô đó tổng cộng là 8.160 đồng tròn Thì chúng ta trích ra 1.600 đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 4. Thì như vậy là số lượng đồng tròn ở cấp 3 này chúng ta vẫn còn dư là 6.560 đồng tròn Đúng không ạ? Và tiếp tục ở cái cấp 4 này chúng ta sẽ nhận về là 16.320 đồng tròn chúng ta trích ra 3.200 đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 5 như vậy là số lượng tròn ở ô cấp 4 này chúng ta vẫn còn dư là 13.120 đồng tròn và ở cấp 5 này chúng ta sẽ nhận tổng cộng là 32.640 đồng tròn chúng ta trích ra 6.400 đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 6 như vậy là số lượng tròn ở ô cấp 5 này chúng ta vẫn còn dư là 32.640 đồng tròn và ở ô cấp 6 này chúng ta sẽ nhận về tổng cộng là 65.280 đồng tròn và chúng ta trích ra 12.500 đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 7 như vậy là số lượng tròn ở ô cấp 6 này chúng ta vẫn còn dư là 57.000 à, 52.780 đồng tròn và ở ô cấp 7 này chúng ta sẽ nhận tổng cộng về là 127.500 đồng tròn chúng ta trích ra 25.000 đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 8 như vậy là số lượng tròn chúng ta vẫn còn dư ở ô cấp 7 này là 102.500 đồng tròn rồi ở ô cấp 8 này chúng ta sẽ nhận tổng cộng về là 255.000 đồng tròn chúng ta trích ra 50.000 đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 8 cấp 9 như vậy là số lượng tròn ở ô cấp 8 này chúng ta vẫn còn dư là 205.000 đồng tròn ô cấp 9 này chúng ta sẽ nhận về tổng cộng 510.000 đồng tròn chúng ta trích ra 100.000 đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 10 và ở ô cấp 9 này chúng ta vẫn còn dư là 410.000 đồng tròn ở ô cấp 10 này chúng ta sẽ nhận về là 1 triệu 020.000 đồng tròn chúng ta trích ra 200.000 đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 11 như vậy ô cấp 10 này chúng ta vẫn còn dư là 820.000 đồng tròn. Rồi ô cấp 11 này chúng ta sẽ nhận về tổng cộng 2 triệu 040.000 đồng tròn. Và chúng ta trích được 300.000 đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 12. Số lượng tròn ở ô cấp 11 này chúng ta vẫn còn dư trong ví của mình là 1 triệu 740.000 đồng tròn. Rồi ô cấp 12 này chúng ta sẽ nhận tổng cộng là 3 triệu 060.000 đồng tròn chúng ta trích thành 500 ngàn đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 13 như vậy ô cấp 12 này chúng ta vẫn còn giữ là 2 triệu 560 ngàn đồng tròn rồi ô cấp 13 này chúng ta sẽ nhận về là 5 triệu 100 ngàn đồng tròn chúng ta trích ra 800 ngàn đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 14 như vậy là ô cấp 13 này chúng ta vẫn còn dư là 4 triệu 300 ngàn đồng tròn rồi ô cấp 14 này chúng ta sẽ nhận được là 8 triệu 160 ngàn đồng tròn chúng ta trích ra 1 triệu 300 ngàn đồng tròn chúng ta nâng cấp lên cấp 15 và số lượng ton ô cấp 14 chúng ta vẫn còn dư là 6 triệu 860 ngàn đồng tròn ô cấp 15 này chúng ta sẽ nhận về vậy là 13 triệu 260 ngàn đồng tròn như vậy chúng ta hết nâng cấp rồi như vậy là số lượng ton này nằm trong ví chúng ta là nguyên vẹn 100% là 13 triệu 260 ngàn đồng tròn như vậy thì chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt là đây mới là cái vòng 1 thôi và chúng ta đã nhận về là 30 triệu 360 ngàn đồng tròn nếu 30 triệu 360 ngàn đồng tròn này chúng ta bán với giá 0.025 thôi, không cần 0.3 như ngày hôm nay. Chỉ cả 0.025 thôi chúng ta đã thu về được 17 tỷ Việt Nam đồng. Wow, một con số không nhỏ chút nào đúng không ạ? À? Và đặc biệt với chương trình của Econ nó cũng quay lại cái vòng tiếp. À, cái đặc biệt của Econ là gì? Mỗi một ô cấp 1 nó có số lượng tròn được cố định rồi. Chúng ta nhận hết ô đó là số lượng tròn này và nó là số mặc định luôn rồi chứ nó không có bất gì bất dịch không có thay đổi đúng không Mà như vậy thì chúng ta nhận mỗi ô là chúng ta biết số lượng tròn của mình là chúng ta nhận được bao nhiêu đó là con số chính xác 100% tuyệt đối luôn tuy nhiên chúng ta vừa nhận xong 2040 đồng tròn ở ô cấp 1 thì lập tức chúng ta lại nhận lại tiếp một vòng thứ hai nữa vòng thứ hai chúng ta cũng tiếp tục được nhận 2040 đồng tròn nữa từ ô cấp 1 đến ô cấp 15 đều giống như nhau như vậy thì ở đây nó cũng lặp lại là n vòng luôn n vòng luôn như vậy là nhận mới có một vòng thôi mà chúng ta đã nhận được 30 triệu 360 ngàn đồng tròn vậy thì nếu mà chúng ta nhận thêm cái vòng thứ hai nữa thì chúng ta sẽ nhận tiếp tục 30 triệu 6 360 ngàn đồng tròn nữa và cứ mỗi lần nhận là nhiều như thế ok phải không ạ như vậy thì ở đây chúng ta thấy một điều là khá đặc biệt ở Xtron là gì nếu như một người nào đó vào đây làm mà họ chỉ tuyển được có một người F1 làm việc thôi hoặc là họ không may mắn họ không tuyển được người nào làm việc hết nhưng mà do những người ở trên họ tuyển nhiều họ giỏi mà vô tình có được một người F0 hoặc hai người F0 ở dưới họ thôi nếu giả sử chỉ có một người F0 hoặc một người F1 làm việc thôi thì chỉ có một bên thôi họ vẫn nhận về lên tới cho 15 triệu đồng tròn nếu họ bán với cái giá 0.025 thì họ cũng có được 8 tỷ rưỡi và nếu như họ để lên tới 0.1 họ bán thì họ kiếm tới 35 tỷ lần và nếu họ không làm được họ vẫn có tiền ở đây như vậy thì cái điều tuyệt vời ở đây là không có bắt buộc không có ràng buộc ai cũng có thể làm được hết người giỏi có thể giúp cho người dở kiếm được tiền ở đây phải mà à, rất là tuyệt vời phải mà rồi chúng ta lưu ý một điều là x3 x4 và x gold đều lặp lại n vòng và đây chỉ mới một vòng thôi nha đây mới chỉ có một vòng thôi rồi bây giờ chúng ta xem được cái kết quả sự lựa chọn của mình là có một trong ba như thế nào một là gì một là bạn tham gia nếu bạn là người nghèo nhất bạn tham gia 450 đồng con bằng vài trăm ngàn thì nó chỉ bằng vài ly cà phê vài tô phở thôi còn nếu bạn khá giả thì bạn nâng cấp lên cấp 2 bạn giàu hơn nữa bạn nâng cấp lên cấp 3 và bạn giỏi bạn tuyển chỉ cần có hai người làm việc F1 thôi nhiều hơn thì càng tốt nhưng hai người thôi thì bạn vẫn có được thu nhập với cái mức là 30 triệu 360 ngàn đồng con vì đó là con số mặc định rồi không có hơn mà cũng không có thua và số lượng con này bạn bán với giá là 0.025 thôi phải không? thấp hơn bây giờ luôn bạn vẫn đem về 17 tỷ và thành cho là một tháng bạn mới mới vượt mới đầy được một cấp một tháng bạn mới đầy được một cấp vì một cấp đó bạn hưởng là 4 tầng thì một tuần lễ đầu tiên bạn tuyển hai người rồi tuần thứ hai bạn giúp cho hai người của bạn mỗi người ra bốn người tuần thứ ba bốn người mỗi người cũng tuyển là hai người có 8 người tuần thứ tư mỗi người có bốn người ra hai ra 8 người là hai người có 16 người chỉ 4 tuần là bạn đầy một ô nhưng cho luôn 17 17 tháng bạn mới đầy được 15 ô như vậy thì một tháng bạn vẫn kiếm được 1 tỷ như vậy ở đâu bạn tìm ra con số được 1 tỷ như vậy trong khi một số vốn rất nhỏ bé và tuyển có hai người làm việc thôi là bạn có con số này phải mà đây là số thật nó là con số chứ không mà là con số không biết nói đó trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai nếu bạn là người muốn thành công đỉnh cao khi bạn có thu nhập cái đồng tròn của Bitcoin bạn nâng cấp luôn cả x3, x4 lên tới cấp 15 luôn. Như vậy là số lượng tron riêng của Xcon là bạn đã nhận về 30 triệu. Số lượng tron của X3, X4 bạn nhận về 10 triệu nữa. Như vậy là tổng cộng bạn có thu nhập về tới 40 triệu đồng tron. Nếu bạn đem bán với cái giá thấp hơn bây giờ là 0.025 thì bạn cũng đem về được 1 triệu đô tương đương 23 tỷ Việt Nam đồng. Còn nếu như bạn để một à, qua sang năm nghe nói là lên tới 5, 7, 10 đô thôi bây giờ chúng ta không cần nó lên nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần nó lên 0.1 đô thôi là chúng ta cũng đã kiếm được 87 tỷ rồi đây mới là vòng 1 thôi nha chưa nói vòng 2 vòng 3 ha rồi tiếp theo điều kiện thứ ba là gì nếu bạn là người không may mắn bạn chỉ có một F1 bạn không may mắn nữa bạn không có ai nhưng có một F0 làm việc thì bạn vẫn nhận về 15 triệu đồng tròn ở vòng 1 và bạn cũng có một cái thu nhập khổng lồ ở đây